Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương phàn phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bào thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin được bạch thịnh chư đại bồ tát cùng chư thánh hiền tăng theo hành nguyện của các ngài quan giang nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cùng nước ngoài lực của đức phật bổn sư thịnh hết thầy chư chung đà phát tâm bồ đề chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoa nghi tinh tấn hộ trì theo ai lực Phật vân tầm về nơi Pháp hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kinh bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kinh bạch chư Hộ Pháp chốn già lam chùa ba vàng. Xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi Và sự chỉ dạy trên sư phụ nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng Xin thành tâm đối trướng tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng để tăng thắng công đức tam bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi đại hùng bảo điện chúng con dân nén tâm hương khai bạch tam bảo chứng minh gia trì chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa ăn cư kiên hạ của chư tăng giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu pháp liên hoa bùi thứ hai phẩm tựa thứ nhất chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trồng ứng phát nguyên đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ đề của mười phương chư Phật để hộ trì tam bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian đem tất cả công đức ngồi hương cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con ngồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chánh Pháp Phật đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài can chung ác ma phá hoại Phật pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ Nguyện trên sư phụ đường xứng khỏe trụ thế xa ba được dài lâu để hoàng dương giao pháp Phật phổ đô quần sanh và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ thương bằng quyến thuộc được nhiều lời ích sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật Nguyện cho gia tiên tiên tô hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật từ tại chùa. Nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cùng nguyện hết tay chư thiên chư hộ Pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân dự dinh bờ cõi an ổn nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc ủng hộ cho Phật Pháp khiến được hưng thịnh nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát chi tâm đàn lễ nam mô thập mà vương nghe không giới những thiên chư phật chế tâm đần lễ nam mô thập mà vương không giới chỉ tâm đàn lễ nam mô thập mà phương nghe không giới nhất thiên hiền pháp vi diệu à, rực à, sâu à, vô thường trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mây. con nay thầy nghe được thọ trì chân thực à, à, của như lai nam mô phật bồn à, sư thích ca mâu ni nam mô phật bồn sư thích ca bồn sư thích ca mâu ni hơn sáu muôn lời thành bay cuốn dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần ở trong miệng chất để hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xa lời ở trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba à, nghe nam mô pháp hoa hồi đường về kinh diệu pháp liên hoa quyền thế nhân phẩm tựa thế nhất tiệm theo lúc bấy giờ ngài văn thù sư lời nói với ngài di lặc đại bồ tát cùng các vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta xét nghi thời này đức phần thế tôn muốn nói pháp lớn mưa phạm vũ lớn thổi phạm loa lớn đánh pháp cổ lớn và nhiên pháp nghĩa lớn các thiện nam tử ta tử ở nơi các đức vật đời quá khứ tây điểm lành này Phật kia vong hào quang đó rồi liền nói Pháp lớn. Cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phần vì muốn cho chúng sinh đều đáng nghe biết Pháp màu. Mà từng cả trong đời khó tin theo cho nên hiền điểm lành này càng thiện thiền nam tử như vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếm về đường bây giờ có đức phật nhiều nhật nguyệt đăng minh như lai ứng cũng tranh biến chí minh hành túng thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phật thế tôn diễn nói trình pháp ban đầu vừa ruộng số ba chân đều lành nghĩa lý đứng xấu xa lời lẽ khéo mâu thuần mô công tam đầy đủ cả tướng phạm hành thanh bạch phật vì người cầu đạo thanh văn nói pháp từ để thoát khỏi sanh già bệnh trên cứu canh niết bàn vì hàng cầu quá duyên giác nơi pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sâu pháp ba la mừng làm cho chứng đẳng quả vô thường chánh đẳng chánh giác thành bừng những thiên dùng trí kê lại có đức vượng cùng hiểu những nguyệt đăng minh lại có đức phật cùng hiểu những nguyệt đăng minh như thế đến hai muôn đứng Phật đều đồng một tên hiệu nhật nguyệt đăng minh lại cùng đồng một họ họ phá lá đọa di làng nên biên đứng vừng trướng đứng Phật sau đều đồng một tên hiệu nhật nguyệt đăng minh đầy đủ mười hiệu những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành đứng Phật ruộng sau cả lũng không chưa xuất gia có tám vị vương tử người thứ nhất tên hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bửu ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trường ý, ý thứ bảy tên hương nghi thứ tám tên pháp mi tám vị vương từ đó có oai đương từ tại đều lành trì bốn châu thiên hạ nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thường chánh đẳng chánh giác đều bỏ ngôi vua cùng xuân gia theo phán tâm đại thừa thường tu hành thanh tịnh đều làm bậc pháp sư thuở chướng đa từng ở chỗ nghìn muôn đức phật buôn trồng các càng cõi lành đức vững nhược nguyệt đăng bên lung đó nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư giáo bồ tát và phật sở hồ niệm nói kinh đó rồi phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp băng nhập vào cạnh chánh định vô lượng nghĩa sư thân và tâm chẳng đồng khi ấy trời mưa hoa mạn đà la hoa ma mạn đà la hoa mạn thù xa cùng hoa ma mạn thù xa để giải trên đức vâng và hàng đại chúng gấm coi nương vâng sáu điều vang đông lúc đó trong ngồi hàng tỳ kheo tỳ kheo đi cường sư nam cường sư nữ trời rộng gia xóa căn tháng bà tu la ca lô la cực na la ma hô la giả nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyển luân thánh vương vân vân các đại chúng đó đặng điều chưa từng có, mừng rỡ chấm tay một lòng nhìn vương bấy giờ đường như lai từ tướng long trăng chẳng giữa chân mày vòng ra luồng ánh sáng rồi gom cùng cả một muôn tám nghìn còi nương ở vương đông không như nay đương thay ở cõi Phật đây. Di lặng nên biến khi đó trong hội có hai mươi ứng Bồ Tát ưa muốn nghe Pháp cang vì Bồ Tát đây thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật đẳng đều chưa từng có đều. Đều muốn biết vì duyên cơ gì mà vong ánh sáng này khi ấy có vì Bồ Tát yêu nhiều quá hoang có tám trăm người đệ tử bây giờ đương Phật nhật nguyệt đăng minh từ trong chánh định mà dây vì diệu quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa giáo Bồ Tát pháp phần sở hộ niệm trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi đúng ấy trong ngồi người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến giờ đồ mười tiêu kiếm thân tâm đều không lay đồng nghe đừng vâng vẫn nói bám cho là như trong khoảng bữa ăn bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi đừng phân nhất nguyệt đăng minh trong sáu mươi tiểu kiếm nói kinh đó rồi liền nở trong chúng ma phạm xa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm, hôm nay vào nửa đêm như lai sẽ nhập bộ dư niên bằng khi đó có vị bồ tát tên đinh tạng đứng vật nhật nguyệt đăng minh liên thọ kỳ cho bao các tỳ kheo rằng ông đứng tạng bồ tát này kể đây sẽ thành phật hiệu là tình thân như lai ứng cung chính đẳng chính dân Đức phần thọ ký xong vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn sau khi đứng phần diệt đổ diệu quang bồ tát trì kinh diệu pháp liền hoa đại tám mươi tiêu kiếm vì người mà diện nói tam người con của vân những Nguyệt đăng minh đều học với ngài diệu quang ngài diệu quang dạy báo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác các Vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn nước đứng phận đều thành Phật đạo vị thành Phật rốt sau hết hiểu là nhiên đăng trong, hàng tám trăm người đệ tử có một người tên cầu danh người này tham mưa danh lời dầu cũng đồng tôn các kinh mà chẳng thuộc rành phần nhiều quên mất nên gọi là cầu danh người này cùng do có đồng càng nhân duyên căn lành nên đẳng cầm vô lượng trăm nghìn muôn nước đức phật mà cúng dường cung kính tôn trọng người khen di lặc nên biết lúc đó diệu quang bồ tát đâu phải người nào là trên là ta đây còn cầu danh bồ tát là ngài đây nay đây điểm lành này cùng với chưa không cần cho nên ta sẽ nghỉ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên diệu phạm liên hoa giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Bây giờ Ngài Văn Thủ Sư lợi Bồ Tát nở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta như thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp có về nhân nhân chúng tôn yêu những nguyện đăng minh đức thế tôn nói pháp đồ vô lượng chúng sanh vô số ứng bồ tát nghiêng vào trí huệ phật khi phật chưa xuất gia có sanh tam vương từ thấy đại thánh xuất gia cùng theo tu phạm hành phật nội kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì giống to bày bài Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhập kính đỉnh tiền vô lượng nghĩa dưới đời rưỡi hoa mang đa trong đời tự nhiên vang các đời rồng quý từng cung dương đừng nhân tôn tất cả các cõi phần từng đời văn đồng lượng vần vâng phong sáng giữa mày hiền các viên hi hữu ánh sáng chiếu phương đông buông tam nghìn cõi phật thầy sanh tử nghiệp báo của tân cả chúng sinh lại thấy càng coi phần dùng càng bao trang nghiêm màu lưu ly pha lễ đây bởi phần quang soi lại thấy những trời người rộng từng chúng gia do càng tăng khẩn na ba la đều cùng dường vân minh lại thấy các như lai tự nhiên thành vân đào màu thân như núi vàng đoan nghiêm rừng đẹp màu như trong liễu ly sành hiện ra tường chân kiếm thế tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu mỗi mỗi cán cõi phần chúng thanh văn vô số nhân phật quang soi sang đều thấy đại chúng kia hòa hoặc co cáng tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như duyên cho bao lại thấy các bồ tát bố thí nhưng nhung tay số đông như hằng xa đây bơi sáng phật soi lại thấy hằng bồ tát do vào các thiền định đứng tâm lặng chặn đồng để cầu đạo vô thượng lại thấy các bồ tát rõ tướng pháp tịnh diệt đều ở tại nước mình nói pháp cầu phật đạo bấy giờ bốn bộ chung tới phật nhật nguyệt đang hiện xưng thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau việc này nhân duyên gì đấng của trời người thờ vừa từ chánh định dạy khen diệu quang bồ tát ông là măng của đời mọi người đều tin về hay vâng giữ tạng phạm như phạm của ta nói chi ông chứng biên đường đứng phật đã người khen cho diệu quang vui mừng liền nói kinh pháp hoa sáu mươi điều kiếm trắng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu Diệu quang Pháp Sư tròn đều hay thọ chỉ Pháp thượng diệu của Phật Phật nói kinh Pháp hóa cho chúng vui mừng rồi, rồi liền trên đông ngày đó bao an chúng trời người cả Pháp nghĩa thực tướng đa vi các ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải một lòng tin tấn rơi các sự buồn lung các vật rực khó khó gặp mừng kiếp được một lần các con của Phật thấy nghe Phật xâm nhập diệt thấy đều lòng buồn khổ Phật sao gấp diệt vậy đấng thanh chúa pháp phương an ủi vô lượng chúng nếu lúc ta diệt độ các Hàng ông chưa lo sợ đinh tàng bồ tát đấy tâm đà đường thông thấu nơi vô lầu từng tướng kế đây sẽ thành vần tên tín hiệu là tinh tấn cung đô vô lượng chung đêm đó Phật diệt độ như cùi hên lửa tăng chế vân càng ra lời mà dạy vô lượng tâm tỳ kheo tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn đề cầu đạo vô thượng diệu quang pháp sư ấy vâng giữ Phật pháp tàng trong tám mươi tiểu kiếp đồng nói kinh văn ma tâm vì vương từ đó đường diệu quang dây báo vân bên đau vô thường sẽ thấy vô số phân cúng dường các phật sống thuần theo tu đại đạo nối nhau đằng thành phật chuyển tứ thọ kỳ nhau đứng phật rốt sâu cả hiểu là phật nhiên đăng đạo sư của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng diệu quang pháp sư đó có một người đệ tử tâm thường cứu biếng chế tham mưa nơi danh lời cầu dân lời công nhằm thương đến nhà sang giàu rơi bỏ viện tùng ngọc bỏ quên không thông tuồng vì bởi những duyên ấy nên gọi là cầu dân cùng tu các nghiệp lành đẳng tây vô số phật cùng dương các đức phật thuận theo tu đại đạo sáu ba la mật nay gặp đấng tinh ca sau đây sẽ thành Phật hiểu rằng Phật di lạc rộng độ hàng chúng sinh số đông đến vô lượng sau Phật kia diệt độ lưỡi biến đó là ngài còn nhiều quang phạm dưới nay thời chính là ta ta đây vâng đăng minh điểm sáng được như thế cho nên biết rằng nay Phật muốn nói vã tam hoa tượng nay như điểm giữa là vương tiền của Phật nay Phật phóng ăn sang giúp bày thiền tương các người nay nên biết chắp tay một lòng chờ Phật sẽ dưới nương pháp đầy đủ người cầu đạo các người cầu ba thừa nếu có chỗ nghi hội Phật sẽ dứt trừ cho kiên nghen công còn thừa Nam mô Phật bổn sư thế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 Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiên Thần Đồng tùy Chứng Minh Gia Hồ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay Đối với thân thực hành thiểu dục trí tục Đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chân pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hoa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhạc của các đức như lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phật dạy tin sâu nhưng qua phạn tâm bồ đề ứng dụng tu an xong cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh nê pháp nguyện cho những dân phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căng thuyền giảm gia quyền an khang lòng tình nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trường Nguyện cho các ngưỡng linh chiến sĩ trường vong đồng bào từ nạn dân quân vô kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài con chứ vì hướng lính gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước các hướng lên oán gia trại chùa của tăng ni phật tử tại chùa các hướng lên có những duyên tại địa cuộc này ca hướng lên liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ minh khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ tình sáu tam bảo sinh về nơi cõi phật an vui Chúng con xin hồi hướng công đứng tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới có đua duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dừng trừ nạn dịch hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vang sớm được sanh về cảnh giới an nghe lành Nguyện cho tất cả tăng đi Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng các nàng được cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương ác độc quỷ vương đang quỷ vương Huyết lệ sau quỳ vương cung các tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quý này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con. Mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật Pháp tư bo việc ác hộ trì việc thiền phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành bồ đề truyền tài phật pháp phổ độ chúng sanh có vô thương bồ đề Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đức trọn đầy những tâm hòa lạc Già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chuông sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế Tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa Mong cho ba nghiệp chồng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe ó phước ban gấp tất cả đức độ quần sanh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dương nghe sạch nà nam má mô Phật bồ nghệ sư thịnh ca mô ni tùng kính công đừng có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện khẩm pháp giới các chúng sanh à, thầy đều thể nhập vô sanh nhận Nguyện tiêu ba chương dần phiền não Nguyện được trí tuệ thực sáng ngời Nguyện các tội chương thấy tiêu trừ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 từ quy y pháp mi nguyện à, cho